のが cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no 我了么，我了呢，我去阿了个，我了么，你阿呢，个修了那个的，我了个去乌了，那阿那个的个是，我了个去嘛那个，你个个是么那个你阿了你的，我了那的去，我了那阿的个。 bài thánh thơ hôm nay có tựa đề tới ngày thưởng ngương thưởng ngương tới ngày nay mai sắp tới không còn đâu xa không còn dự đoán ngàn năm về trước đó đang hiển bày trong vài năm tới thượng ngương thánh đức kỷ nguyên loài người văn minh thời mới đổi thay toàn diện có người thời mới là người trò ngoan biết tu đạo hạnh cuộc sống an lành ngày mai cuộc sống thiên tai hết hạn bão loạn không còn di lặc hiện ra là đời thánh đức đó đời sổ tức quán niệm hơi thở nghiệp chướng oan hồn không chỗ mà nương bởi vì tình thương trang hòa khắp chúng người người chẳng tốn cống sức cho thân đất sẽ phì nhiêu hóa trái vô kể nỗi sống con người ai cũng lo tâm tu hiền lắm dữ chẳng lo dự chữ cho của riêng mình hòa bình khắp chốn cho nên chẳng có những kẻ khốn cùng mọi người sống chung trong cùng lý tưởng xây dựng tương lai thiên đàng tại thế đó là thể chế hạnh đạo làm đạo hành pháp hành đạo đều chung một mối đạo đời đạo luật sẽ kết thành đóa hóa sen rạng ngời thảnh thơ của ta đến đây that you